Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 7 tháng 10 năm 2021, tức ngày 2 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Mậu Tỵ hôm nay là Bính Ngọ, Giáp Ngọ. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Tam hội là tín hiệu tốt, đáng mong đợi với con giáp tuổi Tý trong giai đoạn này. Nhờ đó mà những mối quan hệ đang gặp nhiều trắc trở của bản mệnh đã được bình thường trở lại nhưng chủ yếu là các mối quan hệ với người thân hoặc bạn cùng phòng. Thiên quan dự báo người tuổi Tý phải vững tin vào bản thân mình trong ngày hôm nay. Đây là con đường đầy ngọt ngào nhưng cũng lắm thử thách nên những hy sinh hiện tại của bạn là xứng đáng. Bạn sẽ học được rằng cuộc sống không chỉ có quyền lực và thống trị mà còn có cả sự bình đẳng và vẻ đẹp bên trong con người. Thủy khí vượng ảnh hưởng không tốt tới tình hình sức khỏe của bản mệnh, có thể là bạn mắc bệnh theo mùa nên tập trung để chữa trị, không được chủ quan, Nhất là khi thời gian này rất nhiều người bị kiến ba khoang cắn với số ca tăng chóng mặt mỗi ngày. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn. 2. Tử vi tuổi sửu Tam hội xuất hiện là lúc người tuổi sửu có cơ hội để cân bằng cuộc sống. Bạn có thể dành thời gian để tu dưỡng tâm hồn, lối sống của mình, Thậm chí, có người còn có thể bắt đầu xây dựng lại mọi thứ trong gia đình mình theo chiều hướng tích cực hơn thực thần mang tới một ngày hài hòa, vui vẻ hoặc những lời mời tụ tập bạn bè để người tuổi sửu được gia tăng sự kết nối. Ngoài ra, thời gian này đừng quên dành thời gian để kết nối với thế giới tâm hồn của mình, đồng thời lắng nghe tiếng nói thông thái từ trái tim và trực giác. Hôm nay là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày xấu, thuộc bách kỵ, chăm sự điều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, tị, mùi. 3. Tử vi tuổi dần Có lục hợp nên ngày hôm nay, việc giao tiếp của con giáp tuổi dần sẽ trơn tru trở lại. Đây là lúc bạn có thể dành thời gian để hòa giải những hiềm khích trước đây với bạn bè, người thân. Có thể bạn không cần phải đề cập đến mâu thuẫn đã qua, chỉ cần bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Nhờ có chính ấn mà người tuổi dần tạo nên một sức hút khó cưỡng đối với những ai tiếp xúc với bạn, họ bị hấp dẫn vì những kiến thức lý thú mà họ mang tới cho bạn. Điều này khiến việc thuyết phục khách hàng hay gây ấn tượng với người khác trở nên dễ dàng hơn với bạn. Mộc thủy tương sinh cho thấy, đây là ngày mà nguồn năng lượng sáng tạo của được phát huy mạnh mẽ nhất. Những dự án đang bị tắc nghẽn ý tưởng có thể bắt đầu được thay ngén và nảy mầm, trở lại với nhiều sáng kiến thú vị. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tị, 4. Tử vi tuổi Mão Xem tử vi, chuyện tình cảm của các người tuổi mão cũng vô cùng êm đẹp dưới sự che chở của tam hợp. Nhưng các cặp vợ chồng thay vì những cuộc hẹn bên ngoài, bạn sẽ muốn cả hai trải qua những giây phút lãng mạn tại ngôi nhà của mình. Thiên ấn dường như đang tiếp lửa để người tuổi mão có nhiều cảm hứng và năng lượng để theo đuổi một lối sống lành mạnh. Nhưng quan trọng hơn hết, bạn đừng nên để những động lực này trở thành sở thích nhất thời. Hãy tìm cách biến chúng thành một phần trong thói quen sinh hoạt của bạn. Xem tử vi online 12 con giáp hôm nay Mộc Thủy Tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện sức khỏe hiện tại. Nếu ai có mục tiêu giảm cân thì lúc này rất dễ thực hiện với sự hỗ trợ của người hiểu biết. Bạn có cơ hội gặp được bác sĩ giỏi để chữa cho bệnh tình của mình nữa đấy. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn. năm Tử vi tuổi thìn. Thường quan xuất hiện là lúc người tuổi thìn nên nghiêm túc chỉnh đốn lại bản thân, bạn có thể chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ, chỉ có điều là bạn đã thực sự muốn hay không mà thôi. Bạn hoàn toàn có cơ hội để sửa đổi thói hư tật xấu hiện tại của mình. Thổ, Thủy Xung khắc khuyên bản mệnh nên từ tốn, không được to tiếng với ai khi bạn không biết cách giữ gìn các mối quan hệ hiện có. Khi mọi việc đi sai hướng bạn sẽ bị yếu thế hơn rất nhiều so với những người khác. Ngũ hành xung khắc khuyên bạn không nên có những quyết định quan trọng trong ngày này, nhất là những việc liên quan đến đầu tư, kinh doanh, nếu bạn không tìm hiểu kỹ, thông tin không có cơ sở dễ có quyết định sai. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ con giáp ảnh hưởng của lục xung nên người tuổi tỵ hôm nay có phần nóng vội hơn trong cách nói năng, cư xử với mọi người. Đó là lý do bạn rất dễ gây mất lòng với người khác, nhất là người lớn tuổi. Hãy cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói,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 quý nhân phù trợ, dần, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi Tam hợp là dấu hiệu tốt để người tuổi mùi cải thiện đời sống tình cảm. Những ai đang độc thân cần mạnh dạn mạo hiểm hơn mới tìm được nhân duyên ưng ý. Các cặp đôi, mặt khác, có thể có những trải nghiệm hẹn hò mới mẻ và đầy nóng bỏng. Nhờ có thực thần mà con giáp tuổi mùi trở nên lạc quan hơn, bạn luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp trong mọi tình huống, mang đến hòa bình mọi lúc mọi nơi. Hơn thế nữa, tình yêu chính là chìa khóa, còn con tim là cánh cửa để bạn tìm được sức mạnh thuộc về mình. Thổ thủy xung khắc khiến sức khỏe của bản mệnh không được như ý, bạn dễ mệt mỏi, căng thẳng hơn. Bạn không nên làm việc gì quá sức trong ngày này, trong các cuộc vui hạn chế uống rượu bia nữa nhé. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tị, 9. Tử vi tuổi thân, thân hợi tương hại, nhắc nhở con giáp tuổi thân chớ nên tin người quá vì có người bỗng nhiên quay sang tốt với bạn là có lý do đây nhé. Nếu có nghe lời khuyên của ai đó thì cũng phải biết chọn lọc, đừng quá tin tưởng họ. Chính tài dự báo người tuổi thân có một ngày khá may mắn về tài chính, khi bạn có được những khoản bất ngờ mà bạn không nghĩ tới. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bạn chi tiêu thiếu tính toán và rồi rơi vào những rắc rối tài chính vào những ngày kế tiếp. Ngũ hành tương sinh dự báo mặt tình cảm lại có nhiều thay đổi thú vị. Có thể, độc thân sẽ cảm thấy bị thu hút bởi những đối tượng thông minh, sắc sảo hoặc có quan điểm khác với bạn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất. 10. Tử vi tuổi dậu Ngày mới đánh dấu những tiến bộ trong việc quản lý tài chính của con giáp tuổi dậu khi có thiên tài che chở. Bạn có thể đã rút ra được nhiều bài học quý giá trong thời gian qua, và đây là thời điểm bạn dần biết cách nắm bắt các cơ hội tiền tài đang đến. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện chuyện tình cảm. Đây cũng là lúc các độc thân sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ các đối tượng khác nhau. Song, bạn cần làm rõ tình cảm của mình với họ và tránh dây dưa để lại những kỳ vọng không cần thiết. Theo lịch vạn niên, hôm nay dương lịch là ngày can đinh, ngày can đinh không chỉ bệnh ở tim. Bản mệnh nên lưu ý việc này để tránh tác động lên vị trí này trong hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu. 11. Tử vi tuổi tuất. Đừng nhìn thương quan bằng cái nhìn tiêu cực, con giáp tuổi tuất nên nhớ rằng có những điều không vui diễn ra để dạy bạn một bài học lớn. Có những thứ bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong đã mục sữa. Ngược lại, cũng có những bề ngoài thô sơ che lấp vẻ đẹp rực rỡ bên trong. Thổ thủy xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình tài chính của bản mệnh. Bạn phải xem xét lại để cân đối lại tài chính, đừng thích gì mua nấy như hiện tại. Nhất là những ai thường xuyên trong tình trạng chưa hết tháng đã hết tiền, bạn đang tự mua rắc rối cho mình đấy. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh nên kiêng cữ, chôn cất đại kỵ, cưới gà, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường. Các việc khác cũng không nên thực hiện trong ngày này. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tuất. 12. Tử vi tuổi hợi Hợi hệ tự hình khiến con giáp tuổi hợi dễ làm quá mọi chuyện lên hơn mức cần thiết, bạn đang suy diễn vấn đề quá mà thôi. Lúc này bạn cần tĩnh tâm lại đã, nếu cần nên gặp người phù hợp để trò chuyện, giải tỏa lòng mình. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của con giáp tuổi hợi trong thời gian này dưới sự che chở của chính quan. Phương diện sự nghiệp cũng vô cùng thuận lợi. Nhiều người nhận được sự công nhận từ những người xung quanh và dễ dàng lọt vào mắt xanh của những người có sức ảnh hưởng lớn.